Hakasa Bedding chào toàn thể anh chị em fan MU. Nhân dịp chào mừng kỷ nguyên mới của MU với hy vọng MU sẽ trở lại thời hoàng kim, là đối thủ vô đối là ông lớn đích thực với các câu lạc bộ bóng đá trên thế giới. Hakasa Bedding có chương trình tặng quà người hâm mộ bóng đá với tặng phẩm là khẩu trang in logo câu lạc bộ mà anh chị em thích. Để nhận quà mọi người hãy vào link website dưới mô tả của video này và điền thông tin để chúng em gửi quà tới mọi người. Mỗi một số điện thoại có Zalo khác nhau sẽ nhận được một đôi khẩu trang được in logo câu lạc bộ. Mọi người hãy chia sẻ video để bạn bè cùng nhận quà nhé. Cho em xin một like video và đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi Hakasa Betting có những phần quà hấp dẫn khác cho mọi người vào các dịp lễ hay trước các trận đấu bóng đá ạ. À. Em xin cảm ơn.